Quý vị và các bạn, trong đêm qua, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống khiến miền Bắc mây nhiều có mưa rào và nhiệt độ giảm dần. Sang đến sáng nay, miền Bắc mưa giảm xuống còn vài nơi, nhưng nhiệt độ giảm mạnh chỉ còn khoảng từ 15 đến 17 độ ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, những nơi núi cao còn dưới ngưỡng 7 độ. Đến trưa chiều miền Bắc trời khô ráo nhưng mây vẫn nhiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức thấp từ 18 đến 21 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức cao từ 21 cho đến 23 độ. Từ ngày 14 tháng 3, không khí lạnh có xu hướng suy yếu, nhiệt độ tăng dần. Với miền Trung thì hôm nay mới là thời điểm mưa to. Dưới tác động của khối không khí lạnh tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, do vậy một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào tới Phú Yên sẽ có mưa, trong đó các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm. Trong mưa rông có nguy cơ cao xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là nơi có mức nhiệt giảm mạnh nhất xuống còn từ 19 đến 21 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định, nhiệt độ ở mức từ 24 đến 26 độ. Trong khi ở phần từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Khí lạnh cuối mùa không tác động đến nên Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh giáo và có nắng từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng 30 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng vẫn xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 36 độ. Trong khi ở khu vực miền Tây nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ.